bếp nó sẽ không khóa cho dù các bạn dùng cả buổi nó cũng sẽ không khóa như ở bếp nướng này là nướng hai tầng lửa và có hẹn giờ nướng nè thời gian vào mặc định của nó là 9 phút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 đây là cái loại nắp sắt đây đã sử dụng một thời gian thì nó đã một chân nó rớt ra rồi còn tác dụng của nắp này là để ngọn lửa tỏa ra không chụm lại đốt nóng trực tiếp vào cái que cảm biến này làm bếp hoạt động không chính xác đây tính năng nấu nước của tôi đã khóa ra thì thời gian trên ổ cắm hiện giờ tôi thì vẫn còn 2 phút